hai đôi vai cùng anh nhớ yêu thương hôm nào bây giờ đã không xa rồi hòa mình vào ly rượu đắng rồi cứ thế quay cuồng hình dung em vẫn còn đang cạnh anh còn lại riêng ngoài cuộc gọi đến khuya ba thứ giờ chi đôi ta vẫn thầm thề đưa những trao và tin nhắn kia vẫn còn đây như em nơi đó không về lạnh dùng của người anh yêu anh đã lấy nhưng chẳng hứa gì em buông câu nói chia tay nhưng em mới là kẻ đã ăn thương em phải hạnh phúc nhé cả đời cứ oán trách anh cứ ông hận vì đã thương anh nhiều Let your fingers do the talking now Boy, I heard that you were good like that Just a touch, did you hear my body crying? I'm so hot. nhận thường thương cây bằng nó thương chiếc bóng khô phò đâu là cô đơn nếu mình nghe nhớ trong Don't set me free, cause I'm feeling blue falling apart, I'm counting to three, I hear the alarm